công khai thì không chiến thắng được độc thủ lô anh em ạ. Nhưng trong khi đấy ở trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã được tôi bắt cho con 87 phải không anh em? Thì rực rỡ tưng bừng với 87 độc nổ về cho chúng ta hai nháy rất đẹp, rất rực rỡ phải không anh em? Và con 36 phải không anh em? Thì ngày hôm nay 36 độc nổ về cho chúng ta một nháy anh em ạ.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 Tôi sẽ lấy duy nhất giải 3 này anh em nhé. Giải 3.1 tôi bắt con 7 này. Kết hợp với giải 3.5 thì tôi sẽ đi bắt con 5 này. Đấy, rất đẹp phải không anh em? Xin lỗi. Giải 3.5 đây chứ anh em. Tôi nhầm một chút xíu anh em nhé. Đây. 7 ghép số 5 ngày sau sẽ nổ về con 7557 phải không anh em?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 dàn đề tôi bắt cho anh em là con 464 898 535 282 và một con duy nhất tôi sẽ chốt cho anh em là con 404 anh em ạ. Để anh em tham khảo bia hơi trà đá anh em nhé.